chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha thì à, hôm nay là mình chia sẻ đến à, các bạn đó là cái bình hơi cái bình hơi này á thì hiện tại bây giờ là chạy à, rất là yếu và hầu như là nó không có hơi để mình à, khắc phục và mình sửa chữa à, cái máy này nha thì à, để mình à, thử cho các bạn à, thấy nè cái máy thì à, hơi à, rất là yếu mặc dù mình đã xả nước ở à, phía trong bồn của cái máy hơi này ra rồi là cái máy khi mà mình chặn lại á chặn cái cái hơi lại á thì cái máy chạy rất là yếu luôn và nóng máy giờ mình gỡ ra mình kiểm tra để mình khắc phục mình sửa chữa nha rồi thì mình gỡ cái nắp bảo vệ này ra nè đây gỡ cái nắp trên này ra ha Đó, ra để mình coi coi cái à, cái lớp B này phía trên này và nó có thích không ha máy chạy à, hơi à, rất là để yếu luôn kiểm tra từng à, chi tiết nha bụi nó đóng vô trong cái lượt nè đó bụi nó hút nó đóng vô trong cái lượt khi mà nó à, cái bụi nó đóng vô trong cái đường à, hơi vô á thì cái máy nó cũng vẫn là yếu hơi nha rồi mình sẽ gỡ cái nắp trên rồi mình lấy ra à, xong rồi nè là để à, mình cho các bạn à, thấy cái lý do mà cái hơi của cái máy này yếu ha rồi thì đây là cái lưỡi gà nha cái lưỡi gà cái chỗ này á là cái chỗ chặn hơi đó chặn hơi lại nè thì các bạn thấy á, là có một cái lưỡi gà nó dính luôn đó. mình chạy á, là trong cái thời gian mà mình à, sử dụng á là nước nó lên nước nó lên trên trên trên cái lớp B này nè thì à, cái lưỡi gà này á nó khích nó dính luôn nè nó không nhảy lên nữa và nó à, tạo ra một cái kẽ hở thì mình chạy á nó bơm lên á nó không có lên mà nó tuột hơi à, ngược xuống vì vậy à, cái máy mình nó à, chạy rất là hơi lên rất là yếu thì để à, khắc phục được cái tình trạng này á, thì mình à, vệ sinh cái lưỡi gà này nha và mình cạo sạch hết cái bề mặt của cái à, cái lớp lớp B này để cho nó hơi nó lên được tốt nha rồi bây giờ mình vệ sinh rồi mình rửa ra luôn nha cho nó rắc ra đó rút cái mì lên đó thì à, ở đây là cái phần à, sơ mi nha nó vẫn khít nha đó mình lấy ra khi mình, mình cạo á, là nó không dính bụi vô trong cái lòng này đó, các bạn thấy à, rất là dơ luôn về cái phần lưỡi gà nè mình phải vệ sinh cho nó sạch thì à, cái cái lưỡi gà nè mình à, dùng lam nha mình cạo cho nó sạch sạch cái bụi này nè đó mình cạo cho sạch cái bụi này đi tại vì cái bụi này nè nó nó nó dơ lâu ngày quá nó dơ thì cái hơi á, nó lên à, nó không khích thì à, nó à, chạy ngược vào xuống nghe là cái máy rất là yếu hơi đó, mình lấy cái, cái sạch cạo cho sạch này ha cạo cho sạch nhớ là các bạn à, để ý là cái ở đây nè nó có hai cái dấu ha hai cái dấu thì một chút xíu nữa mình gắn đúng theo cái vị trí này nha hai dấu mình cũng dẫn cạo nha mình cạo cho thật sạch nha thì cái máy này nó có hai lưỡi gà rồi và tiếp theo là mình à, cạo phía trên này nha quá trời nó xét luôn mình phải cạo làm cho nó sạch khi các bạn gắn sơ à, mi vào á thì à, các bạn à, phải xoay cái cánh nè à, xoay cái cánh nè để cho nó êm cái cái tông rồi mình mới gắn sơ mi nha để không khi mình gắn vô thì nó bị chèo đó đó mình gắn lại thì nói chung là sửa cái máy hơi này cũng rất là dễ rồi mình siết hai con này nè rồi siết hai này lại ha xây thử một vòng đó, hơi nó lên ha có hơi lên rồi đó rồi mình à, siết lại luôn nha siết lại cho chắc luôn rồi rồi tiếp theo là mình gắn cái chụp hơi lên nha thì à, cái chụp hơi á, thì ở đây á, là nó có à, cái hai lưỡi gà nãy mình vệ sinh sạch rồi giờ mình gắn lên thì à, mình để rỉ à, gà nè đó mình để lên chụp trên đây một à, miếng bao bò ha cho nó dính lại cho nó dính lại nha rồi mình để cái miếng uh, lông đền nè ok lên hơi hơi nè rồi mình để cho ngay chiều nha đó, mình để theo đúng vị trí mình cho đây một miếng bò cũng được mình ghép là mình chơi đây một miếng bò bò ha rồi kê đúng vị trí nha đó rồi mình ghép cái chụp hơi lên mình xuống mình lấy mỡ bò mình dán lên cho nó hít lên trên và mình gắn xuống nè đó thì mình gắn xuống mình canh cho, cho đều ha chia đều bốn ốc canh chia đều bốn con ốc này mình siết lại nha rồi tiếp theo là mình gáp à, cái chụp lại nha để mình thử coi cái hơi nó chạy như thế nào ha siết bốn con này vào nha rồi mình gắn vô xong rồi tiếp theo mình thử nha thử coi cái máy nó chạy coi hơi nó có lên mạnh không nha rồi mình gắn cái chụp và lượt bụi này luôn nè vô đó gắn vô xong rồi mình thử chạy là ok luôn nha rồi xong mình gặp điện cho mình thử nha máy chạy mạnh lên này nha như vậy là mình chia sẻ đến à, các bạn cách các bạn à, cho các bạn à, khắc phục cái lửa gà cũng như là mình vệ sinh khi mà nó kẹt bụi nó bị tuột hơi đến đây là hết nha các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để à, nhận được video mới nha xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn